để có mẹ ở mù to đấy để có mẹ ở mù to đấy để có mẹ ở mù to đấy để có mẹ ở mù to đấy <laughs> để có mẹ ở phú thọ đấy <laughs> để có mẹ ở phú thọ <laughs> để có mẹ ở phú thọ đấy để có mẹ ở phú thọ đấy <laughs> để có mẹ ở phú to đấy <laughs> để có mẹ ở phú to đấy <laughs> để có mẹ ở phú to đấy để có mẹ ở phú to đấy để của mẹ ở phú thọ đấy để <laughs> của mẹ ở phú thọ đấy để <laughs> của mẹ ở phú thọ đấy để <laughs> của mẹ ở phú thọ đấy để của mẹ ở phú thọ đấy Đỉnh của mẹ ở Phú to đấy Con bướm Đỉnh của mẹ ở Phú to đấy Con bướm Đỉnh của mẹ ở Phú to đấy Con bướm Đỉnh của mẹ ở Phú to đấy Con bướm địt của mẹ ở Phú Thọ đấy địt của mẹ ở Phú Thọ đấy địt của mẹ ở Phú Thọ đấy địt của mẹ ở Phú Thọ đấy <laughs> để của mẹ ở phú thọ đấy <laughs> để của mẹ ở phú thọ đấy